Để có thể hiểu rõ hơn hiệu quả thực tế của chế phẩm này đối với việc sản xuất của bà con, nhóm phóng viên chúng tôi đã có mặt tại một số tỉnh thuộc miền Tây Nam Bộ để lắng nghe những ý kiến của bà con khi sử dụng chế phẩm này trong đời sống sản xuất của mình. Mô hình đầu tiên mà nhóm phóng viên chúng tôi có mặt là mô hình nuôi lợn nái của gia đình chị Lê Thị Vân Trang tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tuy chỉ mới sử dụng chế phẩm này có 3 tháng, nhưng chị đã thấy đàn heo nái nhà mình sẽ đổi thay rõ rệt như heo nái sau khi sinh chân vững, không bị liệt như trước và nhiều sữa hơn. Đối với heo thịt thì ngủ nhiều, xuất chuồng sớm, từ 10 đến 15 ngày, thịt săn chắc, lượng thức ăn giảm được đến 20%. Chị tâm sự, đối với heo con thì rất mau lớn, da hồng hào, lông mượt, da mỏng và đặc biệt không bị các bệnh đường ruột như trước kia. Và theo chị thì giá thành sản phẩm cũng rất rẻ. Và đây chính là một ưu thế rất tốt để bà con có thể sử dụng được lâu dài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 à, qua ý kiến của chị à, Lê Thị Vân Trang à, ở tại à, nơi đây thì bà con thấy rằng là đây là một cái chế phẩm à, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận và đây là cái mô hình đầu tiên chúng tôi xin giới thiệu đến bà con một cái chế phẩm sinh học này